đậu biếc có một màu sắc rất là đặc biệt màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau Thank you.